chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video cái điện máy cường lên thì ờ, hôm nay có đi giao cái máy ờ, vặt lông gà lông vịt đường cái 55 đây đồ đây ạ inox đơn giản như vậy vâng nó đơn giản thế thôi không không không có gì để đây. quay đầu xéo ra kia tôi sẽ có tối nay có ờ, không không có đèn không.

Vâng, tạm thời mình cứ để thế mình làm thử cái chị ạ. Em hộ chị này. Chị bỏ cái cái phải cắt kìa. À, ừ, nhưng mà để phải làm cái. treo bên ngoài vậy ừ, treo ra thì ông bác mà vào nhìn nó bên trên trên cùng hơi cao phải lấy hai chặt thép anh buộc vào cũng được mà thôi tạm thời mình cắt gạo cắt tạm đi sao bố trí sao rồi xong được em thôi từ từ anh cầm cầm ơi từ từ đây này chỉ bỏ vào đấy được lôi cái đầu ra được rồi đấy mình lôi cái đầu nó ra chứ con này củ cắt này cắt thế này xong em phải lấy ấy cắt cho chị lỗi rồi chị chị chị cắt tay đi cắt cái phễu này sau đem lên tìm tí nữa chị tìm bàn chị đi lấy cái cắt rồi thì chị đi mượn cho chị cắt hộ này kéo à, kéo gì cho nó kéo lên do mình quay nó hơi lâu với lại là cái chỗ này em nghi là nước nó hơi hơi, hơi ở nước anh nó mình mình cái lúc này đặt thế này chị dầu trực tiếp vào đây nó ấm trực tiếp vào nhưng còn vai không thì nó không sao cái này chị quay 10 15 giây là lấy ra thôi. 10 15 giây thôi. Với lại đây quay bao nhiêu giây? Làm gì đã được 15 giây. Ờ à, đã đã ấy đâu quan trọng là nước nước chỉ ngấm chưa chưa được ấy chưa được đều hôm sau mà có điều kiện đầu tư thêm cái nồi nữa nồi nước nữa. này không làm nổi không thấy gà nó mật non gà đẻ nhà chị đấy gà đẻ gà đẻ công ty công ty thịt gà à, gà đẻ gà mái chú mối là có trứng này chưa thịt một con rồi đây em nó sai làm gì kể cả chưa làm lông sạch thì chị mổ cho chú nhìn này chúng mà còn qua gà mái ờ, ờ, ờ, nó có mỡ không thấy nó không yếu đâu nó quay chậm này thôi nước là mình phải cho sau những cái nó đều một tí Ờ, nó, nó, tức là nó đều tất cả cái vùng ấy Như kiểu cái số này ăn nhúng lâu quá là nó mềm rồi Còn số này nó chưa được này Đây là mình nước nó nhúng ngập một tí Đây, nếu mà người ta lên bố thì ăn dặn nó cũng được Nhưng mà ăn chỉ là thế là được rồi Nó cũng là nó được rồi Mạnh quá, gà cho vào thì bấy ra nó có mắc nữa